thuộc bảng chia và bảng nhân bảng nhân thuộc bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4 và nhân 5 Rồi chúng ta bắt đầu học thế nào 2 nhân 6 bằng 12 12 chia 2 bằng 6 12 chia 6 bằng 2 3 nhân 7 bằng 21 21 chia 3 bằng 7 21 chia 7 bằng 3 4 nhân 8 bằng 32 32 chia 4 bằng 8 32 chia 8 bằng 4 5 nhân 9 bằng 45 45 chia 5 bằng 9 45 chia 9 bằng 5 B 600 chia 3 bằng 6 chia 3 bằng 2 0 chia 3 bằng 0 0 chia 3 bằng 0 Chúng ta có kết quả bằng 200 Ở đây cũng tương tự như vậy 6 chia 2 bằng 3 0 chia 2 bằng 0 0 chia 2 cũng là 0 luôn. Rồi, chúng ta cũng có kết quả là bằng 300. Đây. 800 800 chia 4 bằng 8 chia 4 bằng 2, 0 chia 4 bằng 0, 0 chia 4 thì cũng bằng 0 luôn. Bằng 200. 200 chia 2 bằng 8 chia 2 bằng 4, 0 chia 2 bằng 0.

Chúng ta đã xong bài 1, tiếp đến bài 2 là giải đố. Có 20 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh? Đây. Số cái bánh mỗi hộp có là Chúng ta lấy 20, chúng ta chia cho 5 bằng 4 cái. Đáp số 4 cái bánh. Cứ 4 4 ghế xếp vào một bàn ăn hỏi có 32 cái ghế thì xếp đủ được mấy bàn ăn số bàn ăn ghế xếp ăn xếp được là 30 chúng ta lấy 32 chúng ta chia cho 4 bằng 8 bàn đáp số 8 bàn ăn chúng ta đã xong bài 3 tiếp đến bài 2 bài 4 nói phép tính với kết quả đúng Đây, nếu như chúng ta đây 12 chúng ta chia cho 2 bằng mấy chúng ta sẽ nói vào đây. Ví dụ 12 chia 2 bằng 6. Rồi, cũng tương tự như những bài toán này thôi. 1 nhân 2 1 nhân 12 bằng 12. 30 chia 5 bằng 6. 3 chia 8 bằng 24. 3 nhân 6, 2 nhân 6 bằng 12, 24 chia 4 bằng 6, 4 nhân 10 bằng 40, 24 chia 4 24 chia 1 bằng 24. này chúng ta đã xong bài 9. Tiếp đến bài 10 là luyện tập 4 bình mình mùa này gồm có 5 phần Phần 1 là tính, phần 2 là tô màu 1 phần 3 số con vịt Phần 3 là mởi con giải đố Phần 4 là xếp hình theo hình tam giác 5 là với các số 2, 4, 8 và dấu x dấu nhân chia bằng em viết được các phép tính đúng là rồi chúng ta bắt đầu học, học thôi nào ừ.

250 Vậy là bằng 250 40 chia 5 và cộng 405 bằng chúng 40 chia 5 bằng 8 8 cộng 405 bằng 413 C 200 nhân 2 chia 2 bằng 200 nhân 2 bằng 400, 400 chia 2 bằng 200. Tô màu 1 phần 3 số con vịt. Đây. Rồi. Mỗi con thỏ có hai cái tay và bốn cái chân. Hỏi năm con thỏ có bao nhiêu cái tay và và bao nhiêu cái chân? Số cái tay của năm con thỏ là 5 nhân 5 bằng 10 Cái tay Số cái chân của năm con thỏ là 4 nhân 5 bằng 20 cái chân Đáp số 20 cái chân Xếp, xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ này thì mình không có làm 5. Với các số 2, 4, 8 và dấu nhân chia bằng em viết được các được các phép tính đúng là 4 x 2 bằng 8 2 x 4 bằng 8 8 chia 2 bằng 4 8 chia 4 bằng 2 Đây Mình đã làm xong bài 9 Bài 9 với bài 10 Đây Nếu như các bạn có thắc mắc gì Hãy để lại phần Hãy để Hãy để lại phần bình luận Mình sẽ giải đáp cho Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau Và nhớ đăng ký share cho bạn bè cùng học nhé Bye bye